Alo 12345 6890 Alo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 50 rồi thì à, Phạm Đức quay trở lại đây cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam của mình lên đây quay trở lại đây cùng phân tích cầu lô tô để đưa ra dự đoán trước số tham khảo cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chị chủ bác chúng ta tham khảo vui chơi và nghệ xả bơi hơi sau ngày mai anh chị em nhé Thế trước khi vào phần điều qua các bảng kết quả thực số vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay cũng như là phân tích các cầu lô tô trước số tham khảo cho anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi và nghệ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 Chúng ta cũng điểm qua cái bảng kết quả sổ số, số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay các anh chị em nào chúng ta thu hoạch được các cầu lô tô nào hay không, không ạ? Thì trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người ta thể anh chị em chúng ta đây là cái bảng kết quả thường sổ số, số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay anh chị em nhé. Đó là buổi chiều chủ nhật đúng không ạ? Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Hôm nay mở thưởng cho chúng ta có ba đài Tiên Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt anh chị em nhé thì để cho mọi người cho chúng ta được rõ hơn về các cầu lô tô rơi trong ngày hôm nay thì Phạm Đức điểm qua cái giải 8 lô tô cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài của ngày hôm nay để xem nhé đầu tiên giải 8 lô tô đầu lô tô ngày hôm nay ở đây tiên Giang mở thưởng cho chúng ta chủ lô tô 79 Kiên Giang 69 Đà Lạt là 02 anh chị em nhé Vâng thưa con giải đặc biệt ở đây Kiên Giang thì ngày hôm nay ra có dạng cho chúng ta 680 và 848 anh chị em nhé Căng 8, đôi 4 và đôi 8 in thẳng cho chúng ta bạch chủ đề đó là 48 rồi phải không ạ Con giải đặc biệt ở đây Kiên Giang thì ngày hôm nay ra có dạng cho chúng ta 111 3, 9, 8, anh sẽ 3 Các ba đồ 9 và đồ 8 in thẳng cho chúng ta bạch từ đề đó là 98 rồi phải không ạ Con sai biết ở lại Đà Lạt thì hôm nay ra có dạng cho chúng ta 373 và 457 phải không ạ Các 4, đôi 5 và đôi 7 thì in thẳng cho chúng ta bạch từ đề đó là 57 rồi anh sẽ nhá Vâng thì cái bảng kết quả thường sơ số khu vực miền Nam buổi chiều ngày hôm nay cho ba đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt thì giải 8 ô tô cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài thì phần luật đã điểm qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác chúng ta được xóa hết cả rồi phải không ạ thì những anh chị em nào chúng ta đang sở hữu trên tay các cái tờ về số phải không ạ thì chúng ta hãy nhanh tay dò ra xem lại anh chị em nhé biết đâu đó chúng ta là người may mắn chiến thắng được những bộ số cùng với chạy đặc biệt này phải không ạ chúng ta chiến thắng được thì chúng ta đã có chút vốn để cho lo cho công trình cho tương lai cho mai sau cho con em chúng ta anh chị em nhé thì chúc mừng với những anh chị em nào chúng ta có chiến thắng được những bộ số ở giải đặc biệt mang trùng về số của mình của ngày hôm nay anh chị em ạ à. Vâng thì à, quay trở lại cái video tiếp số của ngày hôm qua anh xem nhé Thì ngày hôm qua Phạm Đức có lên video phân tích cũng như là đưa ra dự đoán của mình tiếp số tham khảo cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em Có gì cho bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sản phẩm hơi ở trên video phải không ạ Thì à, trên video chụp Phạm Đức tiếp cho chúng ta tham khảo ngày 18 tháng 10 năm 2020 phải không ạ cho ba đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đại Đà Lạt anh xem nhé. từ đầu tiên ở đài Tiền Giang Phạm Đức cho chúng ta tham khảo câu lô tô bạch thủ 78 và song thủ lô tô 7997 Kiên Giang cầu lô bạch thủ 57 và song thủ lô tô 25 và 52 Ở Đà, Lạt cầu lô tô bạch thủ 67 và song thủ lô tô 54 và 45 Bao lô cho ba đài đó là cầu song thủ lô tô 89 và 98 anh chị em nhé Tuy nhiên con số Phạm Đức đặt cho trong video cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú chú bác chúng tới đây thì chúng Phạm Đức cũng đã lưu ý cũng như là thông báo với tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta rồi phải không ạ chung kết thì chúng ta chơi thôi anh chị em nhé không trùng câu kết thì chúng ta không nên chơi vì mọi cầu kèo mọi con số chỉ mà tính chất tham khảo có hôm thì chúng ta chiến thắng cả ba đài ở trên video có hôm thì chúng ta thắng bảng anh xem nhé nên chúng ta theo dõi video hãy cân nhắc lưu ý chung kết thì chúng ta chơi anh xem mà không trúng chung kết thì chúng ta không nên chơi anh xem nhé Vâng thì cũng quay trở lại các bạn kết quả thật số số của Mena buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay chúng ta thu hoạch cũng như là chiến thắng được các cờ lô tô nào phải không ạ? Thì đầu tiên ở đài Tiên Giang Achama à, ngày hôm nay thì chúng ngày hôm nay cũng xin chúc mừng chúc mừng trước cho những anh chị nào chúng ta ngày hôm nay chúng ta chơi chúng ta theo những câu tôi ở trên video phạm đức chốt cho chúng ta tham khảo đúng không ạ thì ngày hôm nay chúng ta chiến hướng tưng bừng cũng như là rực rỡ nhất rồi đúng không ạ ngày hôm nay thì đại tiền giang sáng nhất ngày hôm nay rồi anh em nhé thì ngày hôm nay ở trên video phạm đức chốt cho chúng ta tham khảo câu tô bạch thủ 78 phải không ạ 78 và song thủ lô tô 79 và 97 thì nhất tất cả mọi người toàn thể anh chị ta đã rồi ở trên video câu tô bạch thủ đã nổ khá là sớm anh chị nhé Chú Lô Tô 78 Bạch Thủ Lô Tô nổ ngay giải G5.1 cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta ngày hôm nay rồi phải không ạ? Và cơ lô tô sau thủ lô tô 79 và 97 thì đặc biệt nhất từ ngày hôm nay Thủ lô tô 79 nổ rất rất rất chỉ là sớm anh chị em nhá Nổ ngay giải đầu lô tô ngày hôm nay phải không ạ? Nghe ta hơi tán ngày hôm nay cho chúng ta thủ lô tô 79 Xin chúc mừng chúc mừng cho những anh chị em nào chúng ta ngày hôm nay chúng ta Đặc biệt là chúng ta có kết cầu song thủ lô tô này chúng ta chơi đầu đuôi phải không ạ? Vốn thì ít tiền xác thì rất ít chúng ta lại chiến thắng được tránh đầu lô tô thì chúng ta niềm vui nhất đôi rồi anh chị em nhé 79 về ngay giải đấu lô tô ngày hôm nay cho tất cả mọi người có thể anh chị bạn ngày hôm nay rồi phải không ạ thì 78 thì là đầu ngay giải g năm anh chị nhé ngày hôm nay cầu thủ bạch thủ cũng như là song thủ thì nổ tưng bừng rực rỡ ở đài kiên giang tiền giang rồi anh chị nhé vâng từ con câu à, lô tô bạch thủ cũng như là song thủ ở đài kiên giang thì ngày hôm qua phạm đức cho chúng ta tham khảo ở trên video ở đài kiên giang phải không ở đài kiên giang cầu thủ bạch thủ đó là 57 Vâng, và song thủ lô tô 52 và 25 phải không ạ thì ngày hôm nay anh em à câu lô tô bạch thủ cũng như là song thủ ở đài kiên giang thì chúng ta đã thiếu đi một chút may mắn rồi anh em nhá trước đài này thì sang đài các ngôi rất chi là khó chịu anh em à câu lô tô 57 bạch thủ phải không ạ thì ngày hôm nay đầu năm ở đài kiên giang chúng ta có 54 56 phải không ạ 54 56 thì hai chủ lô tô anh em nhá và chủ lô tô 57 thì chốt ở đài kiên giang thì nhảy sang đài đà lạt ngồi nổ ngay ở giải đặc biệt ngày hôm nay anh em ạ à rất chi là khó chịu phải không ạ xem nào chúng ta ngày hôm nay chạy đầu đuôi ba đài thì chúng ta có thể chạm bảy, thì chúng ta có thể bắt được ở chạm ở à, đài Tiền Giang cũng như là đài Đà Lạt ngày hôm nay thì chúng ta cũng có được chút quà chúng ta cũng chiến thắng được rồi anh xem nhé ngày hôm nay thì phạm đức chốt những con số ở trên video cho chúng ta tham khảo thì các câu lô tô đều đạt nộp chạm bảy phải không ạ sau thủ 79 và ở đài à, Kiên Giang bạch thủ 57 thì chúng ta đều đã về đầu và đuôi rồi đặc biệt rồi anh trẻ nhé Vâng thì còn à, có sát thủ lô tô 2552 2552 thì ngày hôm nay như tất cả mọi người toàn thể anh chị ta đã rõ rồi 2552 thì chốt ở đài Kiên Giang để lại sang về đài Tiền Giang rồi phải không ạ Kiên Giang sang đài Tiền Giang rồi chủ lô tô 25 anh chị nhé nửa ngay ở giải giờ 3.1 anh chị em bàn cho tất cả mọi người rất chỉ là khó chịu ngày hôm nay anh chị em bàn chốt đài Kiên Giang thì lại sang đài Tiền Giang rồi chốt đài Kiên Giang cũng sang đài Đà Lạt rồi nổ khá là khó chịu nổ ngay giải đặc biệt anh chị nhé Vâng thì uh, còn câu lô tô bạch thủ ở đại Đà Lạt cũng như là song thủ từ ngày hôm qua phạm đức còn lên video tiếp cho chúng ta tham khảo ở đại Đà Lạt phải không ạ các lô tô bạch thủ đó là 67 anh xem nhé và song thủ lô tô 5445 phải không ạ thì như tất cả mọi người có thể anh xem ta đã rõ rồi ngày hôm nay thì chúng ta không chiến thắng được cầu lô tô bạch thủ 67 phải không ạ thì rất tiếc ngày hôm nay anh xem nhé đầu lô tô 60 đít 7 ngày hôm nay thì uh, đít 7 ngày hôm nay ra rất là chi là đẹp anh xem ạ 47 các bạn 47 57 77 và 97 anh em ạ 37 ngày hôm nay thì ít 7 rất chi là nhiều hai kép lô tụ 37 và hai chiếc ô tô 47 đúng không ạ 57 47 77 và 97 chúng ta đã chính thức lật khe chủ lô tô 67 của chúng ta rồi anh chị em ạ rất chi là tiếc anh chị em nhé nhưng không sao anh chị em ạ bù lại cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng cầu xong thủ lô tô 54 và 45 phải không ạ chủ lô tô 54 nổ ngay giải G3 rồi anh chị em nhé từ đầu tuần 54 ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng được ở cái giải G3 ở đài à, Đà Lạt ngày hôm nay rồi phải không ạ? Dù gì thì chúng ta cũng có được chút quà nho nhỏ của khu vực miền Nam là Đà Lạt cầu sông Thủ Lô năm bốn rồi anh xem nhé với vâng, từ còn cầu sông Thủ Lô Tô bao lô cho bài Phạm Đức Đại tốt cho trao cho chúng ta tham khảo đó là cầu sông Thủ Lô Tô đó là 89 và 98 phải không ạ Phạm Đức Đại tốt cho chúng ta tham khảo ở trên bây giờ cầu sông Thủ Lô Tô bao lô bài 89 và 98 thì như tất cả mọi người toàn thể anh xem chúng ta đã được rồi thì ngày hôm nay thì ở đài ờ, Tiền Giang thì chúng ta đã chiến thắng tức bình thường giới được Bạch Thủ Lô cũng như là Song Thủ Lô 79 và 78 rồi đúng không ạ thì ờ, ngày hôm nay thì duy nhất chỉ có cái đài kiên giang anh à, chị nhé đài kiên giang thì các cơ tô chúng ta không chiến thắng được phải không ạ thì ngày hôm nay bù lại cho ở đài kiên giang này anh chị em ạ bù lại cho chúng ta chúng ta đã chiến thắng được chủ lô tô bao lô ba đài 98 đặc biệt nhất thì ngày hôm nay nổ rất chi là đẹp nổ ngay giải đặc biệt anh chị em ạ ngày hôm nay thì chủ lô 98 nổ ngay giải đặc biệt cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta ngày hôm nay rồi phải không ạ chú xin chúc mừng chúc mừng cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú chú bác đặc biệt là những anh chị em chúng ta theo dõi video ngày hôm nay phải không ạ chúng ta có kết các lô tô của phạm đức chốt cho bây giờ cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi anh chị em nhé tiền giang thì bạch thủ lỗ 78 đà nổ anh chị em nhé và 79 phải không ạ song thủ nổ ngay giải à, đầu lô tô ở kiên giang thì có song thủ lô tô bao lô bà đài thì chúng ta đã chiến thắng ngay giải đặc biệt chủ lô tô 98 anh chị em ạ à. Đà Lạt ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng được chú lô tô đó là 54 6 thủ đúng không ạ thì à, chốt ở bảy thủ lô đầu tiên ra thì 57 sang đài đà lạt rồi đúng không ạ thì nhìn chung ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng khá khá là ok rồi anh chị em nhé chúng ta ngày hôm nay thì chúng xin chúc mừng cho những anh chị em nào đặc biệt là những anh chị em chúng ta đang xem dõi theo dõi video liên toàn kết ở đài đặc biệt nhất ở đầu tiền giang ngày hôm nay anh chị em ạ tiền giang ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tức mừng cũng như là rực rỡ nhất rồi anh chị em ạ vâng thì à, những con số ở trên video thì phạm đức cũng là thông báo anh chị em ra rồi có hôm ăn thì sẽ có hôm thua phải không ạ thế như mọi hôm thì chúng ta có hôm ăn phải hôm thua thì như hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng tương đương rực rỡ cả ba đài rồi anh chị em nhá như lời hứa cũng như là tất cả anh chị em ngày hôm nay rồi anh chị em ạ thì uh, hứa hẹn với tất cả mọi người có thể anh chị em ta vào một ngày mai chúng ta tiếp tục nối tiếp mạch ăn thông chiến thắng tương đương rực rỡ cả ba đài cho mọi người vào ngày mai anh chị em nhá thì uh, một lần nữa phạm đức của chị thay mặt cho anh chị em chúc mừng được nhóm soi cầu miền Nam của mình xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác chúng ta đang bất chút thời gian đã theo dõi video của phạm đức phải không ạ cũng như là để lại cho phạm đức nhận nút like đây anh chị em ạ nút like là hoàn toàn miễn phí anh chị em nhá bất chút thời gian 50 giây phải không ạ chúng ta ấn nút like để ừ, thổi hồn vào những con số trong ngày mai anh chị em nhé thì nút like là không có mất tiền đâu anh chị em ạ hoàn toàn miễn phí mà thôi thì con số nó cũng có linh hồn của nó phải không ạ lượng like mà ít thì con số nó không lỗ đâu nên chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like để thổi hồn vào những con số trong ngày mai anh chị em nhé để sau ngày mai chúng ta chiến thắng cũng như là tương bừng cũng như là rực rỡ hơn cả ngày hôm nay nữa anh chị em nhé Vâng thì với ờ, những anh chị em nào chúng ta đang theo dõi video mà chưa đăng ký kênh phải không ạ thì chúng ta hãy đừng quên đừng quên để lại cho Phong Đức những nút đăng ký kênh và chúng ta ấn vào biểu tượng quả chuông để làm người nhanh nhất sớm nhất cập nhật những video của Phạm Đức hàng ngày lên đây tốt cho chúng ta tham khảo những cầu lô tô sau thủ bạch thủ và ba lô ba này để chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sảng hơi ngày một hoàn thiện hơn anh chị em nhé và nhận những cầu lô tô nhanh nhất và sớm nhất anh chị em ạ Vâng từ ngày hôm nay thì liệu những anh chị em nào chúng ta còn chiến thắng được các cầu lô tô nào phải không ạ? Cũng như là ngày mai những anh chị em chúng ta có kết các cầu lô tô ở cái đài nào thì chúng ta có thể bình luận công khai là đây anh chị em nhé để chúng ta cùng nhau vào đây bàn luận để tham khảo để cân nhắc cái vui chơi vật nghệ sản bê hơi sau ngày mai phải không ạ? Bình luận là công khai cũng như là nút like là miễn phí thôi anh chị em nhé. Cho đi thì để chúng ta nhận lại phải không ạ? Chúng ta cho đi những nút like thì để nhận lại cho những anh chị em chúng ta những con số những cầu lô tô chuẩn hơn và chính xác hơn sau ngày mai anh chị em ạ. À. Vậy vâng, thì trước khi phần phần là trước cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sản phẩm hay cho ngày mai thì ngày mai tức ngày 19 tháng 10 năm 2020 sẽ có ba đài đó là thứ hai trong sẽ của ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đông Tháp và đài Cà Mau cho ngày mai phải không ạ? Thế để cho mọi người chúng ta được rõ hơn với các tô lô tô rơi cho ngày mai để chúng ta cân nhắc vui chơi văn nghệ sở bể hơi thì phạm đức sẽ điểm qua cái bảng kết quả giải thưởng sổ số khu vực Nam thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 của tuần trước anh em nhé thì ờ, tuần trước mà thường nhà chúng ta có ba đài phải không ạ đó là thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Đài Cà Mau thế để cho anh chị em ta đường rõ hơn thì Phạm Đức sẽ điểm qua cái giải 8 anh chị em nhé giải 8 đầu lô tô cũng như là giải đặc biệt đôi lô tô của tuần trước cho ba đài đầu tiên thì ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì giải 8 nằm đối thường cho chúng ta tuần trước chủ lô tô 40 Đồng Tháp 64 Cà Mau là 61 anh chị em nhé Nước không đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh thì tuần tức ra có dạng cho chúng ta 173 và 022 kép bằng rồi phải không ạ? càng không đô 2 và đôi 2 ý tưởng chúng ta bạch tử lấy kép bằng 22 anh chị nhé. Ở đây đối tháp thì ra đặc biệt ra có dạng cho chúng ta đó là 338 và 702 càng 7 đều không và đôi 2 ý tưởng cho chúng ta bạch tử đề ở là 02 rồi phải không ạ? Vâng thì ở ờ, đây Cà Mau thì ờ, mở thừa cho chúng ta giải đặc biệt có dạng 700 và 338 phải không ạ? Căn 3 đầu 3 và đôi 8 ít thẳng cho chúng ta bật tử đề là 38 rồi phải không ạ? Thế những anh chị nào tiếp tục theo dõi video thì ngày mai chúng ta có kết những đài ở đài thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Tháp hay là đài Cà Mau thì chúng ta hãy cân nhắc chúng ta hãy tham khảo chúng ta hãy lưu ý anh chị em nhé lưu ý chúng ta sàng lọc ra cho mình những cơ lô tô để chúng ta cân nhắc vui chơi văn nghệ sở bơi hơi để chúng ta tránh để thua tha thêm phải không ạ thì ngày mai những anh chị em nào chúng ta theo dõi video thì chúng ta có chơi có kết ở ba cái đài nào phải không ạ ngày hôm nay ngày mai sẽ có ba cái đài này anh chị em nhé thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta hãy lưu ý cho phần nhân những cây đầu này anh chị em ạ đầu tiên ở đây là thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mai phải không ạ thì chúng ta hãy chú ý các cái đầu cân này để chấm nhé thành phố thì chúng ta có đầu 3 cũng như là đầu 9 và đồng tháp thì chúng ta có đầu 3 đầu 5 và đầu 7 xem em ạ đồng tháp thì ra đầu cân khá khá là nhiều phải không ạ Cà Mau thì chúng ta có đầu à, không và đầu à, hai mà thôi anh chị em nhé thì những cái đầu này các cái đầu đầu tục cân này thì anh chị em có tham khảo để vui chơi văn nghệ cho ngày mai anh chị em nhé có khi cái cờ lô đầu cặp thì nó một khi nó đạt nổ thì nó nổ tưng bừng rực rỡ cả đôi cả cặp đúng không ạ có khi nó không nổ đâu anh chị em nhé nên những anh chị em ta hãy theo dõi video chúng ta hãy lưu ý chú ý các cái đầu cân này để chúng ta hãy sàng lọc vào cho mình những cờ lô tô nào chuẩn nhất chính xác nhất và ok nhất để chúng ta vào tiền sao cho nó hợp lý vui chơi và nghệ đánh để thua ra thêm anh chị em ạ vâng thì trên lợi anh chị em vâng thì không à, để cho mọi người cho anh chị em tông chúng ta phải chờ đợi quá lâu phải không ạ thì bây giờ phạm đức sẽ đi vào phần chốt chủ tham khảo cho mọi người cho anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi và nghệ giải về hơi sau ngày mai anh chị em nhé thì sau khi nghiên cứu của kèo phản ứng của việc AGM cho đội ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam của mình cũng đã chốt đến đây cho tất cả mọi người toàn thể để chép tàn những câu lô tô để tham khảo vui chơi và nghĩ sau ngày mai đây rồi phải không ạ thì chiếc màn hình nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chị chú bác chú ta đây là các bạn chốt số kênh youtube soi cầu miền Nam Phạm Đức trước số tất cả trong ngày mai tức ngày 19 tháng 10 năm 2020 anh chị em nhé cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau phải không ạ thì đầu tiên ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai Phạm Đức Tuấn cho chúng ta tham khảo câu lô tô bạch thủ đó là 29 anh em nhé. Sóc thủ lô tô 54 và 415. Ở tại Đồng Tháp câu lô tô bạch thủ 73, sóc thủ lô tô 26 và 62. Ở đây Cà Mau cầu đậu Bạch Thủ 53 và sông thủ lô tô 25 và 52 anh chị em nhé Ba lô ba đài cho ngày mai đó là cầu sông thủ lô tô 78 và 87 đúng không ạ? Thì uh, những con số Phạm Đức đạt tiếp trên video cho tất cả mọi người Vâng thầy anh chị em cô dì cho bác chúng ta đây thôi Thì uh, những anh chị nào chúng ta có uh, theo dõi video chung kết những cầu lô tô nào thì chúng ta có thể cân nhắc vui chơi văn nghệ xả hơi để chúng ta tránh để thua ta thêm anh chị em nhé lưu ý vì mọi con số mọi con kèo đều mang tính chất tham khảo mà thôi anh chị em nên chúng ta theo dõi video chung kết thì chúng ta chơi anh chị em nhé không chung con kết chúng ta nghỉ anh chị em chúng ta chơi những con số chơi to rất lớn những con số ở trên này nó không về đâu anh chị em nhé nên chúng ta theo dõi video để lưu ý cho phạm đức vui chơi văn nghệ xả hơi năm ngàn mười ngàn thôi đúng không ạ không trùng công kết chúng ta nghỉ chúng ta không nên chơi anh chị em nhé để chúng ta chỉ dừng ở mức tham khảo cho phạm đức là ok rồi phải không ạ Tết thì chúng ta vào 5 ngàn 10 ngàn kiếm ly cà phê buổi sáng cũng như là cốc bia buổi chiều mà thôi anh chị em ạ. Còn những anh chị em nào chúng ta đang thua tha nên đặt nó xa bờ bí cầu lộn số những anh chị em chúng ta đang cần những cầu chuẩn nhất chính xác nhất để chúng ta vào tiền hợp lý chiêu to cốt lớn để nhanh chóng vào bờ để kiếm thêm thu nhập trong ngày thì chúng ta nhanh tay thêm bạn bạn zalo của phát đức anh chị em nhé zalo một tám sáu cầu kính số chuẩn bao lô xin đạt đầu đuôi hàng ngày cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta những cái lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để chúng ta ra tiền hợp lý chơi tạo quân lớn phải không ạ thì những con số ở trên video đều mang tính chất tham khảo phải không ạ thì uh, có những cái số ở trên Zalo này thì đã được các chuyên gia sâu của Việt Nam chốt cho chúng ta là những cái lô chuẩn nhất chính xác nhất anh chị em nhé để chúng ta vào tiền hợp lý chơi ta quát lớn kiếm thêm thu nhập trong ngày phải không ạ thế mặt đặt Zalo 0936512186 để đi vào đường nhóm về đủ cách anh chị em nhé thế hiện tại ở bên Hà Đức đã có tổng tuần cũng như là nhóm tháng với gói ưu đại rất chỉ là thấp anh chị em ạ thế nhưng anh chị em nào chúng ta có nhu cầu tham gia vào nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bên mình để hàng ngày chúng ta cập nhật những cái lô chuẩn nhất và chính xác nhất cửa ẩn cao thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn vào Zalo để được hỗ trợ cũng như là tư vấn anh chị bạn vâng thì à, các bạn chốt số của bao nhiêu tốt sau cầu miền Nam Phạm Đức chốt số tham khảo trong ngày mai tức ngày 19 tháng 10 năm 2020 cho bạn này thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau thì uh, cầu thủ tô bạch thủ, song thủ cũng như là ba lô ba đài thì phải được đặt trước trên đây cho tất cả mọi người. Tôi thấy anh chị em cô dì chú bác chúng ta được rõ hết cả rồi phải không ạ? Thì uh, những anh chị em chúng ta theo dõi video thì ngày mai chung kết những chủ lô tô ở đài nào thì chúng ta cân nhắc anh chị em nhé chung kết thì chúng ta chơi thôi phải không ạ không trùng công kết thì chúng ta không nên chơi anh chị em nhé thì bây giờ cũng đã là cuối video rồi thì một lần nữa phạm đức của xin thay mặt cho anh chị em trong đội ngũ đội nhóm soi cầu miền nam của mình xin chúc cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác đặc biệt nhất là những anh chị em chúng ta đang ấn like cho kênh phải không ạ buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta có một tối thật nhiều thành công cũng như là thật nhiều niềm vui anh chị em nhé thì ngày mai trong cho những anh chị em chúng ta đang ấn like cho kênh chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ hơn ngày hôm nay anh chị em ạ chúng ta nối tiếp mạnh ăn thông cho ngày mai anh chị em nhé thì bây giờ phạm đức xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người tôn thị anh chị em cô chị chị bác chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh chị em nhé